Tuy nhiên khi bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm thì lại thấy có rất nhiều mức giá khác nhau. Do đó hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin giá chính thức về giá của sản phẩm Alpha Lipid của tập đoàn New Image. Giá sản phẩm Alpha Lipid mua tại trung tâm phân phối chính New Image dành cho nhà phân phối có thẻ thành viên là 1 triệu 320 nghìn và có hóa đơn của công ty. Điều đặc biệt hơn trên hóa đơn có in kèm mã số lon sản phẩm để quý khách hàng có thể đối chiếu và phân biệt được hàng thật chính hãng từ công ty. Còn đối với các sản phẩm alpha lipid có giá dưới 1 triệu 320 nghìn và không có hóa đơn của công ty đều là hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi. Khi chúng ta mua sản phẩm có đầy đủ hóa đơn của công ty thì chúng ta biết được rõ được sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo luật kinh doanh của nhà nước. Đồng thời sản phẩm được tập đoàn New Imit đã mua bảo hiểm chất lượng cho sản phẩm với trị giá 20 triệu đô la của New Zealand và cam kết chất lượng sản phẩm trên toàn cầu. Do đó khi khách hàng sử dụng sản phẩm có hóa đơn của công ty sẽ được bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng và khi gặp bất kỳ vấn đề gì có thể khiếu nại với công ty. Nếu chúng ta mua sữa Alpha Lipid không có hóa đơn của công ty thì đồng nghĩa với việc chúng ta không biết rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và không có cơ quan nào đại diện để bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng sản phẩm. Do đó khi khách hàng mua Alpha Lipid ở bất kỳ nơi đâu thì yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn để bảo vệ quyền lợi cho mình. Vì sức khỏe của bản thân, Quý vị và các bạn nên chọn sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa nghe xong bảng tin. Giá sữa non Alpha Lipid là bao nhiêu trên kênh Sức khỏe và cuộc sống? Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0934817221 để được hỗ trợ.